Quý anh chị khách hàng đến với kênh Phúc To Hôm nay Phúc sẽ giới thiệu cho quý anh chị một lô đất Có diện tích là 18 x 32 Thổ cư là 200m Tổng diện tích trong sổ là 594m Được chủ bán với giá là 8 tỷ Tính ra là chỉ có 13 triệu một mét vuông thôi nha Và đây là sổ hồng của miếng đất Có chiều ngang là 18m Chiều dài là 32m Tổng diện tích là 594m Trong đó có 200m thổ cư và đây là sổ hồng của miếng đất, đất dân cư sạch sẽ, không bị quy hoạch gì. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lô đất từ trên cao, đất cách đường tít 52 khoảng 300m. Lô đất có diện tích là 594m, trong đó có 200m thổ cư. Quý anh chị có thể mua để xây biệt thự hoặc xây kho xưởng thì rất là ok. Và bây giờ Phúc sẽ quay đường vào lô đất để cho quý anh chị xem. Đây là đường tít 52 cống hợp số 4. Chúng ta quẹo phải vào khoảng 400m à, là tới lô đất đường dẫn vào lô đất là đường à, rộng 6m xe tải xe à, ô tô vào thì rất là ok xung quanh dân cư rất là đông đúc lô đất có diện tích là 594m trong đó có 200m thổ cư được chủ giao bán với giá là 8 tỷ tính ra thì chỉ có 13 triệu một mét vuông giá này là rẻ nhất quận 12 quý anh chị nếu quý anh chị à, quan tâm thì có thể liên hệ với Phúc theo số điện thoại trên màn hình để được gặp chủ và đưa ra cái giá mình mình mong muốn. Khu này dân cư ở rất là đông. Trước cổng xanh xanh kia là cổng vào miếng đất. Và đây là miếng đất của chúng ta có chiều dài là 18m và chiều ngang là 32 m, tổng diện tích là 594 m, trong đó có 200 m thổ cư, được chủ bán với giá là 8 tỷ. Đất thì được chủ à, gào tường ton xung quanh hết nên rất là an toàn. Tổng diện tích là 594 m, trong đó có 200 m thổ cư. Quý anh chị hãy an tâm để à, xây nhà, biệt thự hoặc là xây kho xưởng đường dẫn vào lô đất có chiều ngang là 4 mét nên xe ben xe hơi vào thì rất là ok nha quý anh chị Nếu quý anh chị quan tâm thì có thể liên hệ với em số điện thoại trên màn hình Cảm ơn quý anh chị đã xem hết video